em thích đu quay xanh đỏ tim vàng đầy xe đầy ngựa đầy chu lộc xanh em đi đu quay trên lưng ngựa hồng có bơm thật dài có mắt thật to đu quay vòng vòng xô mát tóc em ngồi thật vững vàng em hát vui đưa đi mỗi tuần vui thật là vui Em thích đu quay xanh đỏ tim vàng Đầy xe đầy ngựa đầy chu lông xanh Em đi đu quay trên lưng ngựa hồng Có bờm thật dài, có mắt thật to Đu quay vòng vòng gió mát tóc em Ngồi thật vững vàng em xoay vòng vòng bà đưa đi mỗi tuần vui thật là vui em thích đu quay xanh đỏ tim vàng đầy xe đầy ngựa đầy chú lông xanh có bơm thật dài có mắt thật to cứ quay vòng vòng gió mát tóc em ngồi thật vững vàng em hát vui ghê đu quay quay quay vòng vòng đu quay quay quay vòng vòng ba đưa đi mỗi tuần vui thật là vui ba đưa đi mỗi tuần vui thật là vui buồn vui cùng học cùng la có tiếng hát về thích đu quay xanh đỏ tim vàng đầy xe đầy ngựa đầy chu lộc xanh em đi đu quay trên lưng ngựa hồng có bơm thật dài có mắt thật to đu quay vòng vòng gió mát tóc em ngồi thật vững vàng em hát vui ghê quay quay vòng vòng ba đưa đi mỗi tuần vui thật là vui em thích đu quay xanh đỏ tim vàng đầy xe đầy ngựa đầy chu lông xanh em đi đu quay trên lưng ngựa hồng có bờm thật dài có mắt thật to đu quay vòng vòng gió mát tóc em ngồi thật vững vàng em hát vui vòng vòng bà đưa đi mỗi tuần vui thật là vui